văn nam mô a di gia bà lô yết đế bát ca gia bồ đề tác đỏ bà gia ma ha tác đỏ bà gia ma ha ca lô tri ca gia ya dạ na ga cận chì kỳ sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tắc đà bồ đà dạ bồ đà dạ di đá dị dạ na ga cận trì địa gỉ sắc ni na ba dạ